À, những chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết à, hai chữ tín nguyện này chúng ta làm sao để nuôi dưỡng nó thực tốt làm sao bồi dưỡng tính tâm nguyện tâm đọc kinh nghe kinh À, thượng trí và hạ ngu dễ độ họ nghe lời không hoài nghi thật thà khó độ nhất là hạ người ở giữa thượng không thượng hạ không hạ hạ người này nhiều nhất à, thượng trí ít ít lại càng ít hạ ngu cũng ít cũng là ít lại càng ít Hai hạng người này vừa tiếp xúc nhất định thành công à, Nên ngày nay chúng ta quyết định không còn hoài nghi Không còn nghe ngóng hỏi han Khi tôi ở Đài Trung Theo thầy lý học kim giáo Thầy Lý thường lớn tiếng Nhắc nhở đại chúng Phải đổi tâm Chữ này tôi nghe quen thuộc Ấn tượng sâu sắc Thay đổi tâm gì? Buông bỏ tâm dơ bẩn này của chúng ta Để Phật A-di-đà vào trong tâm Đây gọi là đổi tâm Tâm tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm tôi Được chăng? Được Vì sao vậy? Vì Phật A-di-đà là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Phật A-di-đà không phải người ngoài vốn là do ta biến hiện ra Ngày nay những thứ tạp loạn trong lòng Cũng là chính mình biến hiện ra Tự mình biến thì thay không khó Rất dễ không phải mình tìm người khác Điều này khó, vô cùng khó à, Như Thiền sư Trung Phong nói Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật ờ. A-di-đà tức là tâm tôi Ở đây tức là tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Ở đây tức là tịnh độ Ở đây sẽ không có thiên tai Tịnh độ từ đâu mà có Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Nói rõ ràng biết bao Minh bạch biết bao Tâm không thanh tịnh Cõi nước sẽ không thanh tịnh Tâm tịnh cõi Phật mới tịnh Còn cần hỏi gì nữa chăng? Không cần thiết Vì sao thời gian ngắn như vậy mà không nhẫn nại Không thể đợi à, Phải lập tức biết Lập tức biết là Đánh mất tâm thanh tịnh của mình Thậm chí đoạn mất duyên niệm Phật giảng sanh trong đời này của mình Như thế thật là đáng tiếc à, Đây là do nhân duyên gì tạo thành Thiếu hiểu biết về thực tướng các Pháp Thực tướng các Pháp gì? Những gì trong Kinh Vô Lượng Thọ này nói Chính là thực tướng các Pháp Chúng ta đối với kinh điển này chưa hiểu rõ Chưa nhận thức rõ nên trên cảnh giới mới xuất hiện nhiều phiền phức như vậy vọng tưởng tạp niệm chưa tiêu trừ à, có người nói chúng sanh tạo nhiều kiếp nạn như vậy Quý vị không động tâm sao Động tâm cũng vô dụng Không cứu được Thế nào mới thật sự cứu được Nhất tâm chân thành niệm Phật là thật sự cứu Thật thà niệm Phật Đem công đức này hồi hướng Có hiệu quả À, Làm sao biết được Chúng ta thấy được ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà Phát 48 nguyện và năm kiếp ừ, tu hành Công đức năm kiếp tu hành này không thể nghĩ bàn Dùng công đức này gia trì chúng ta Chúng ta mới có nhân duyên thù thắng như vậy Cảm nhận được sự giá trị của Ngài Còn nếu như không có tu hành Không có công đức Dù tâm có tốt Cũng không giúp được người khác Muốn giúp người nhất định phải có công đức chân thật Công đức chân thật là gì? Do chân tu mà có à, Tính và giải đều không được Công đức là có hạn Thật sự thực hành Mới có công đức lớn Chúng ta xem tiếp một hạng người khác Nếu người niệm Phật Trì giới Nhưng không có tâm tinh tấn Chúng ta bây giờ chính là người như vậy <laughs> Không có tâm tinh tấn Tin là gì? Tin là tinh thuần Chúng ta tạp loạn Chúng ta muốn biết tình hình thiên tai khắp nơi như thế nào Tâm như vậy sẽ tạp loạn Không phải tâm tinh tấn Tâm tinh tấn chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra không biết thêm điều gì nữa Cũng không muốn biết điều gì cả Đây là tin Tấn là chỉ đi tới Không có thuộc lui Cũng không có thiên lệch Trên con đường này Tôi không đi theo đường tà Không đi đường tắt À, Tiến về phía trước Gọi là tinh tấn à, Vậy tâm như thế nào là tinh tấn? Thanh tịnh bình đẳng giác là thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Tâm không bình đẳng Tâm mê mà không giác Đây là tâm không tinh tấn Mạng chung không có tướng thiện Cũng không có tướng ác Vì sao vậy? Vì họ không tạo nghiệp à, Họ cũng niệm Phật Cũng trì giới à, Chỉ là tạp niệm quá nhiều vọng tưởng quá nhiều à, Địa phủ không nhận Cõi an dưỡng không nhiếp An dưỡng là thế giới cực lạc <laughs> Âm tào địa phủ không thu nhận họ Thế giới cực lạc cũng không đến được Như ngủ mà đi Giống như ngủ say mà ra đi vậy Người này chưa đoạn nghi Sanh về nghi thành Không tệ Họ vẫn về được thế giới cực lạc Đến đó không nhập phẩm gì Nghĩa là họ không ở trong tam bối cử phẩm Mà ở biên địa Nghi Thành 500 năm hưởng lạc Nghi Thành cũng rất an vui Ở trước chúng ta đã học Hoàn cảnh trong Nghi Thành tương đương với trời dạ ma Cao hơn một tầng so với trời đau lợi. Tiếp tục tu tín nguyện Mới trở về tịnh độ Cho thấy hai điều tín nguyện này Là điều căn bản thật sự Để giảng sanh thấy Phật Chư vị học Phật của chúng ta Người mang theo nghi hoặc rất nhiều Có lúc bản thân không biết À, Hả người nào không mang theo nghi hoặc Hiện nay chúng ta Ở trên địa cầu này là thời loạn à, Xã hội hỗn loạn Địa cầu thiên tai khác thường chỉ cần quý vị vẫn quan tâm những vấn đề này Vẫn nghe ngóng những vấn đề này Đều gọi là nghi hoặc Nếu không nghi hoặc Hỏi những vấn đề này làm gì Nhất tâm niệm Phật là được rồi Thế nào gọi là chân tín Trong kinh này nói Phát tâm Bồ Đề Dứt hướng chuyên niệm Phật A-di-đà đây gọi là tin thật đây gọi là chánh tín người này không có nghi hoặc à, tin tức các nơi truyền đến chúng ta nhìn thấy nghe thấy tổng kết sau cùng đều là niệm phật a di đà có thể quá giải Vậy thì hòa tước không cần phải tìm tòi Không cần phải nghe ngóng nữa Chúng ta nhất tâm niệm Phật Không phải đã giải quyết được vấn đề rồi ư Thật vậy Không sai chút nào Chỉ cần buông bỏ giả duyên Còn nghe ngóng điều này Nghe ngóng chuyện kia là không tin tưởng Vẫn còn nghi hoặc à, Chỉ sợ giảng sanh như vậy Đều là biên địa Đều là nghi thành à, Bởi vậy khi đã thực sự hiểu rõ ràng minh bạch sẽ buông bỏ hết tất cả à, Nghe ngóng những điều này Chỉ bằng đọc kinh Nghe ngóng thế giới cực lạc à, Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch về thế giới cực lạc Không có chút hoài nghi Như vậy là đúng à, Chúng ta tận mắt chứng kiến Một số ông bà cụ rất chân thật Họ chỉ một câu Phật hiệu Một sâu chuỗi Từ sáng đến tối Đều là A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra Họ không có bất kỳ ý niệm nào nữa Niệm ba năm như vậy Thật sự giảng sanh Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Không cần người trợ niệm Đến người nhà cũng không để họ biết à, bốn mươi năm trước Tôi từng gặp một người Bà cụ ở làng tướng quân Đài Nam Niệm Phật ba năm à, Đứng về giảng sanh Không nói với người nhà Sợ điều gì? Sợ bị phiền phức À, Sợ họ hỏi này hỏi nọ Như vậy làm mất thanh tịnh Bà thật thông minh Thật sự có trí tuệ à, Tách rời người nhà à, Không để họ tiếp cận Bà ra đi rất tiêu sái Ra đi một cách tự tại Dạ, Lúc tôi ở Mỹ Ngày trước khi tôi cầu học ở Đài Trung Có bà cụ họ cam hộ trì cho tôi à, Ở Đài Bắc bà dẫn đầu Tìm 15 người Mỗi tháng Mỗi người bỏ ra 10 đồng À, Tức là tôi mỗi tháng có 150 đồng để dùng 10 năm không gián đoạn Mỗi tháng đều gửi cho tôi à, Sau đó bà Di Dân đến Mỹ à, Ở Mỹ thời gian rất dài Năm 1982 tôi đến Mỹ Bà đi từ trước và đi vào khoảng thời gian niên đại 70 để di dân đến Mỹ à, Tôi ở Đài Trung được 10 năm Thì ra đi Bà nói với tôi Bà có một người bạn Là bạn đồng tu với bà Con trai đi học ở Mỹ Sau khi tốt nghiệp đã ở lại Mỹ Làm việc và cưới vợ Sanh một đứa cháu nhờ bà chăm Mời bà đến Mỹ để coi nhà, coi cháu Đứa cháu khoảng 3-4 tuổi Có thể đi học mẫu giáo Bà ở Mỹ được 3-4 năm dạ, dạ, Quan cảnh ở Mỹ thanh tịnh Ban ngày Con và dâu đều đi làm Đứa cháu có thể đến nhà trẻ Nên cũng đưa đi dạ, Bà cụ một mình ở nhà Niệm Phật không ai biết Bà cũng không nói với ai Lúc bà giảng sanh là Nửa đêm đi khi nào không ai biết à, Mỗi sáng sớm thức dậy Bà cụ dậy sớm nhất Để chuẩn bị thức ăn sáng à, Con và dâu ăn sáng xong đều đi làm Hôm nay khi mọi người dậy Bà cụ vẫn chưa dậy Cửa phòng còn đóng à, Cũng không nấu cơm sáng à, Cảm thấy rất kỳ lạ Mở cửa phòng bà xem thử Phòng của bà không khóa à, Mở cửa xem Bà ăn mặc rất tề chỉnh Mang áo tràng ngồi xếp bằng trên giường À, Gọi bà không trả lời Nhìn lại thì bà đã ra đi Ngồi về giảng dạ sanh à, Mà còn viết di chúc Để lại trên giường Đồ tang của con dâu Và cháu bà Đều chuẩn bị hết Bà tự làm Để tất cả trên giường ừ. Biết trước giờ chết không nói với bất kỳ ai à, đây là gì đây gọi là tin phật là thực hành à, thiên tai nhiều như vậy mỗi tháng chúng tôi nhìn thấy một bản biểu báo cáo xem qua là được như vậy là đủ không cần nghe ngóng À, Mười phương thần thánh truyền tin tức đến Cũng không cần thiết Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Buông bỏ dạng duyên à, Đoạn tất cả điều ác Tu tất cả điều thiện à, Không cần hỏi đến thiên tai Từ lâu tôi từng nói khi ở Úc Châu Tháng 3 năm nay ở Úc Châu Tôi đã nói rất rõ ràng Khi kiếp nạn đến Cần lưu lại thì lưu Cần đi thì đi Cần đi là cộng nghiệp Quý vị không thể không đi Đi đến đâu Bây giờ chúng ta có thể quyết định nếu bây giờ không quyết định nơi đến Là bị nghiệp lực dẫn dắt à, Chúng ta hy vọng Giảng sanh tịnh độ Thân cận Phật A-di-đà Thì ngay lúc này Chúng ta phải thực sự buông bỏ dạng duyên à, Tin tức thần minh truyền đến cũng buông bỏ Chính là trong kinh nói phải tin thật Nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà Phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là gì? Tôi quyết tâm muốn cầu sanh tịnh độ chính là tâm vô thượng bồ đề đây là lời của đại sư ngẫu ích nói trong di đà kinh yếu dạng. À, không nên nghi hoặc à, tôi nhất định giảng sanh chúng ta học bộ kinh vô lượng thọ này trong bộ kinh này tôi nói với mọi người Chúng ta chắc chắn có thể sanh tịnh độ Vì sao vậy? Vì tịnh độ là tâm tánh chúng ta Sở hiện, sở sanh Là A lại gia tức của chúng ta sở biến Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm và thức đều là chính mình không phải bên ngoài Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Nếu như không tin điều này Niệm Phật sanh tịnh độ cũng là biên địa nghi thành Thật sự có trí tuệ Thật sự minh bạch Buông bỏ tất cả Nếu chúng ta không bị cộng nghiệp Vẫn lưu lại thế gian Lưu lại thế gian này Là có sứ mạng Lưu lại đều là người thiện Người thiện dễ dạy Họ có thể tin Có thể hiểu 啊，他能写。À, có thể hành hành nghĩa là họ cũng biết niệm phật à, chúng ta lưu lại phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh trong phim này chúng ta nhìn thấy Thế giới cực lạc là tấm gương tốt Cho tất cả quốc độ chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới nên chư Phật Như Lai xưng tán Phật A-di-đà Là quan trung cực tôn Phật trung chi dương Tán tháng này do đâu mà có Phật A-di-đà làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chư Phật Và tất cả cõi nước chư Phật Tấm gương tốt nhất là gì? Giảng kinh không gián đoạn Niệm Phật không gián đoạn Thế giới cực lạc niệm Phật không gián đoạn Thế giới cực lạc giảng kinh dạy học không gián đoạn Đây chính là tấm gương tốt nhất Chúng ta cần phải học tập Các bậc tổ tông chúng ta hiểu Hoàn toàn hiểu được Cho nên đề xuất Kiến quốc quân dân giáo học di tiên Thái Bình Thạnh thế dạy học trước tiên Tu thân tề gia dạy học trước tiên Thế giới cực lạc dạy học trước tiên A-di-đà Phật dạy học trước tiên Không thể xa rời việc dạy học Xa rời việc dạy học Con người sẽ suy nghĩ lung tung Đó là tánh tương cận tập tương diện Thành tựu của tất cả Pháp Đều không xa rời việc dạy học đây là điều mà chúng ta thấy một cách rõ ràng Trong bộ kinh này Lãnh hội một cách sâu sắc Hưởng thụ cao nhất của đời người là gì? Đọc sách Đọc kinh sách dạy học dạy học là cùng chia sẻ với mọi người về tu tập ngoài điều này ra không còn việc gì nữa thiên hạ vốn không có việc gì như vậy có thể không thành tựu chăng không thể nhất định giảng sanh nhất định thành phật À, vấn đề này không phải đã giải quyết rồi ư à, Không cần quá nhiều chuyện Hãy định tâm lại à, Đây là gì? Thật sự hiểu Thật sự giác ngộ xã hội động loạn địa cầu thiên tai không nghe không hỏi tự nhiên rõ ràng minh bạch vì sao vậy tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh có thể chiếu kiến à, tâm giác ngộ hiểu được Biệt nghiệp của chúng sanh Cống nghiệp của chúng sanh Quý vị rõ ràng khấu triệt à, Công đức thành tựu của mình Mới có thể giúp người khác được à, Bản thân không thành tựu Không có năng lực giúp người khác những thiên tai trên địa cầu sẽ nghiêm trọng như một số người tuyên truyền sao không có vì sao không người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới đều đang cầu nguyện người tu hành chân chánh đều đang sám hối đều đang sửa đổi chính mình nên thiên tai lớn biến thành thiên tai nhỏ thiên tai nhỏ biến thành không có thiên tai nơi đây nhiều người sám hối nhiều người sửa đổi nhiều người niệm phật ở đây thiên tai sẽ giảm nhẹ nếu ở đây không có phật pháp không có người sửa đổi Không có người làm mới mình Không có người quay đầu Ở đây thiên tai rất nặng Không phải là như vậy sao à, Học Phật là học điều gì? Học trí tuệ Không được mê tín đạo lý này không thể không hiểu hiểu rõ rồi tâm sẽ định bởi vậy trong phẩm này đức thế tôn khuyên chúng ta phải tin sâu niềm tin cạn cờ không được phải thâm tín Tính cạn cơ sẽ như thế nào Vẫn nghe ngóng khắp nơi Nghe ngóng điều này Nghe ngóng điều kia Đó là do tin không sâu Tin sâu sẽ không sao à, Tâm sẽ định Phàm sanh đến biên địa nghi thành Đều là tính tâm không đủ sâu mang theo nghi hoặc à, hôm nay chúng ta đi khắp nơi hỏi điều này hỏi điều kia hỏi phật bồ tát vẫn là tính tâm à, chưa đủ sâu tính tâm sâu phật ở trước mặt cũng không hỏi như Thủ hộ quốc giới chủ kinh Có một đoạn nói như vậy Nếu khi người mạng chung Biết trước giờ chết Chánh niệm phân minh Tắm rửa mang y phục An lành mà chết À, Ánh sáng chiếu đến thân Thấy tướng hảo của Phật Các điều thiện đều hiện ra Đây chính là đoàn tướng Biết chắc người này nhất định giảng sanh tịnh độ à, Đây là đoan tướng à, Người này khi chết chắc chắn được sanh tịnh độ dạ, Cũng không cần hoài nghi họ Họ niệm Phật giảng sanh Họ có giảng sanh thật chăng à, Họ đến thế giới cực lạc là phẩm vị gì Lo lắng điều này làm gì Hoàn toàn không cần thiết à, Vì sao vậy? Vì lo lắng như vậy tâm ta sẽ loạn Nhất tâm bất loạn Người này giảng sanh đã phá hoại tất cả công phu của quý vị à, Họ không có ý phá hoại quý vị Là tự chúng ta làm rối loạn mình à, Bản thân không chịu được thử thách Người có công phu thật sự Như như bất động à, Quý vị muốn hỏi người này Thật sự giảng sanh chăng? Bản thân tôi đến thế giới cực lạc tôi sẽ biết Xem họ có ở đó chăng Ở đó không phải là giảng sanh sao Không ở đó bất luận ở trong đường nào ta đều nhìn thấy được à, Có duyên với họ Đợi đến khi duyên thành thuộc Lại đến tiếp dẫn họ Chính xác À, chúng ta giảng sanh thế giới cực lạ là việc trong khoảnh khắc vì sao thời gian ngắn như vậy mà không nhẫn nại không thể đợi à, phải lập tức biết lập tức biết là đánh mất tâm thanh tịnh của mình Thậm chí đoạn mất duyên niệm Phật giảng sanh trong đời này của mình Như thế thật là đáng tiếc à, Đây là do nhân duyên gì tạo thành Thiếu hiểu biết về thực tướng các Pháp à, Thực tướng các Pháp gì? Những gì trong Kinh Vô Lượng Thọ này nói chính là thật tướng các pháp chúng ta đối với kinh điển này chưa hiểu rõ chưa nhận thức rõ nên trên cảnh giới mới xuất hiện nhiều phiền phức như vậy vọng tưởng tạp niệm chưa tiêu trừ à, có người nói chúng sanh tạo nhiều kiếp nạn như vậy quý vị không động tâm sao động tâm cũng vô dụng à, không cứu được à, thế nào mới thật sự cứu được nhất tâm chân thành niệm phật là thật sự cứu thật thà niệm phật Đem công đức này hồi hướng Có hiệu quả à, Làm sao biết được Chúng ta thấy được ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà Phát 48 nguyện và năm kiếp tu hành Công đức năm kiếp tu hành này không thể nghĩ bàn dùng công đức này gia trì chúng ta chúng ta mới có nhân duyên thù thắng như vậy à, cảm nhận được sự gia trì của ngài còn nếu như không có tu hành không có công đức à, dù tâm có tốt dạ, cũng không giúp được người khác Muốn giúp người nhất định phải có công đức chân thật Công đức chân thật là gì? Do chân tu mà có à, Tính và giải đều không được Công đức là có hạn Thật sự thực hành Mới có công đức lớn Chúng ta xem tiếp một hạng người khác Nếu người niệm Phật Trì giới Nhưng không quá tâm tinh tấn Chúng ta bây giờ chính là người như vậy Không có tâm tinh tấn Tinh là gì? Tinh là tinh thuần Chúng ta tạp loạn Ờ, Chúng ta muốn biết tình hình thiên tai khắp nơi như thế nào Tâm như vậy sẽ tạp loạn Không phải tâm tinh tấn Tâm tinh tấn chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài Phật A-di-đà ra không biết thêm điều gì nữa Cũng không muốn biết điều gì cả Đây là tinh Tấn là chỉ đi tới Không có thuộc lui Cũng không có thiên lệch à, Trên con đường này Tôi không đi theo đường tà Không đi đường tắt À, Tiến về phía trước Gọi là tinh tấn à, Vậy tâm như thế nào là tinh tấn? Thanh tịnh bình đẳng giác là thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Tâm không bình đẳng Tâm mê mà không giác Đây là tâm không tinh tấn Mạng chung không có tướng thiện Cũng không có tướng ác vì sao vậy? Vì họ không tạo nghiệp à, Họ cũng niệm Phật Cũng trì giới à, Chỉ là tạp niệm quá nhiều vọng tưởng quá nhiều à, Địa phủ không nhận Cõi an dưỡng không nhiếp An dưỡng là thế giới cực lạc Âm tào địa phủ không thu nhận họ Thế giới cực lạc cũng không đến được Như ngủ mà đi Giống như ngủ say mà ra đi vậy Người này chưa đoạn nghi Sanh về nghi thành Không tệ à, Họ vẫn về được thế giới cực lạc à, Đến đó không nhập phẩm gì Nghĩa là họ không ở trong tam bối cử phẩm Mà ở biên địa Nghi Thành năm trăm năm hưởng lạc Nghi Thành cũng rất an vui Ở trước chúng ta đã học Hoàn cảnh trong Nghi Thành tương đương với trời dạ ma Cao hơn một tầng so với trời đau lận Tiếp tục tu tín nguyện Mới trở về tịnh độ Cho thấy hai điều tín nguyện này Là điều căn bản thật sự Để giảng sanh thấy Phật à, Bộ kinh này Tất cả chư Phật Đức Thế Tôn cũng không ngoại lệ Đều nói với chúng ta rằng Pháp môn này gọi là Pháp khó tin Người nghi quá nặng rất phiền phức à, Thông thường đến biên địa cũng không đến được Nghi quá nặng sẽ biến thành tội nghiệp Phải biết chân tướng sự thật này Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh quá lớn Sao ta có thể hoài nghi họ được Cha mẹ nuôi dưỡng con cái Yêu thương con cái là thân thiết biết bao Ta hoài nghi họ Không phải là tạo tội nghiệp sao Tội nghiệp thành lập thì không thể đi được Lúc đó như ở đây nói Địa ngục không thu nhận quý vị à, Không phải không thu nhận Họ thu nhận quý vị đến Ở đây nói về nghi đều không quan trọng à, Trong kinh nói rất rõ ràng Thứ nhất là hoài nghi trí tuệ của phật à, trong kinh nói về trí tuệ quá lớn Không thể nghĩ bàn Thật sự có trí tuệ lớn như vậy chăng Phải chăng là lời nói hơi quá Đây là hoài nghi Thứ hai là hoài nghi bản thân Bản thân tạo nghiệp quá nặng Như vậy tôi có thể giảng sanh chăng Phật đến tiếp dẫn tôi chăng Sanh khởi những nghi vấn này à, Có nghi hoặc này Nghi hoặc này chưa đoạn Nhưng họ vẫn rất tin tận Rất nỗ lực Vẫn niệm Phật Đây là duyên sanh vào biên địa Những chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết à, Hai chữ tín nguyện này Chúng ta làm sao để nuôi dưỡng nó thực tốt Làm sao bồi dưỡng tính tâm, nguyện tâm Đọc kinh, nghe kinh À, thượng trí và hạ ngu dễ độ Họ nghe lời không hoài nghi thật thà Khó độ nhất là Hạ người ở giữa Thượng không thượng hạ không hạ Hạ người này nhiều nhất à, Thượng trí ít Ít lại càng ít Hạ ngu cũng ít Cũng là ít lại càng ít Hai hạng người này vừa tiếp xúc nhất định thành công à, Nên ngày nay chúng ta quyết định không còn hoài nghi Không còn nghe ngóng hỏi han Khi tôi ở Đài Trung Theo thầy lý học kim giáo Thầy Lý thường lớn tiếng Nhắc nhở đại chúng Phải đổi tâm Chữ này tôi nghe quen thuộc Ấn tượng sâu sắc Thay đổi tâm gì? Buông bỏ tâm dơ bẩn này của chúng ta Để Phật A-di-đà vào trong tâm Đây gọi là đổi tâm À, tâm tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm tôi Được chăng? Được Vì sao vậy? Vì Phật A-di-đà là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Phật A-di-đà không phải người ngoài vốn là do ta biến hiện ra à, Ngày nay những thứ tạp loạn trong lòng Cũng là chính mình biến hiện ra Tự mình biến thì thay không khó Rất dễ không phải mình tìm người khác Điều này khó Vô cùng khó à, Như Thiền sư Trung Phong nói Tâm tôi tức Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Ở đây tức là tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Ở đây tức là tịnh độ Ở đây sẽ không có thiên tai Tịnh độ từ đâu mà có Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Nói rõ ràng biết bao Minh bạch biết bao Tâm không thanh tịnh Cõi nước sẽ không thanh tịnh Tâm tịnh cõi Phật mới tịnh Còn cần hỏi gì nữa chăng? Không cần thiết Chúng ta xem tiếp đoạn sau Ngoài ra còn có nước giải mạng Hoặc gọi là giải mạng giới Giới chính là thế giới à, Có một nơi như vậy Giữa đường Từ cõi nước này đến nước cực lạc hmm. Ở giữa mười dạng ức cõi nước Phật Còn có một nơi như vậy Nơi này không tệ Cũng thoải mái Hưởng thụ ngũ dục lục trần Đến đó dễ lưu luyện Không đến được thế giới cực lạc Sẽ bị nó giữ lại Chúng ta biết Thật sự có không ít người đến đây sanh vào nước này nhiễm sự an vui của nước này mà khởi tâm giải đại kiêu mạng không thể tiến lên để sanh diệt cực lạc được nên gọi là nước giải mạng à, thật sự có một nơi như vậy ở đây rất giống thế giới ta bà Trong kinh nói rằng Bắc Cú Lô Châu Bắc Cú Lô Châu an vui Phước báo rất lớn à, trong kinh nói Thọ mạng của con người khoảng Một ngàn tuổi Rất ít chết yếu à, Nghĩa là rất ít người đoạn mạng à, Đều có thể sống đến một ngàn tuổi Mọi thứ hưởng thụ ăn mặc đều tự nhiên à, Như cõi trời tha quá tự tại vậy Muốn điều gì lập tức đều hiện ra à, Nên vừa nhìn thấy nơi này Nơi này không tệ Sai lầm Tưởng rằng đây chính là thị giới cực lạc Khác với thế giới cực lạc ở điểm nào Ở đây không có Phật, không có Pháp, không có Tăng Đây chính là Bắc Cù Lô Châu Diễn diễn không thấy được tam bảo Không nghe được pháp âm Như Bồ Tát Sứ Thai Kinh nói Phương Tây Cách cõi diêm phù đề này mười hai ức na do tha Có thế giới giải mạng Cõi nước an vui Trước sau phát ý chúng sanh Muốn sanh cõi nước Phật A-di-đà Nhiễm sâu cõi nước giải mạng Không thể tiến lên sanh vào nước của Phật A-di-đà Ước ngàn dạng chúng Mới có một người có thể sanh vào cõi nước Phật A-di-đà Vấn đề này rất nghiêm trọng Phải cẩn thận Quý vị xem Ước ngàn dạng chúng sanh Chúng sanh này là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tuyệt đại đa số đều đến nước giải mạng Coi nước giải mạng như thế giới cực lạc Rất an vui Ở đây quá thật Phải đặc biệt đặc biệt có tính nguyện Chúng ta Ở trên thế gian này Nếu không nuôi dưỡng tâm nguyện này Ở giữa đường nhìn thấy nơi này phải làm sao Quý vị còn muốn rời xa chăng Đây là một trạm ở giữa đường từ Ta Bà đến thế giới cực lạc Cho nên người cầu giảng sanh Cần phải có hoàn nguyện kiên định Chính là một mục đích Tôi muốn thân cận Phật A-di-đà Tôi muốn quy ừ. y chỉ Phật A-di-đà Tôi muốn là học trò của Phật A-di-đà Làm pháp tử của Phật A-di-đà à, Tương lai giống như Ngài Phổ độ hết thảy chúng sanh Khổ nạn khắp biến pháp giới hư không giới Thế giới cực lạc là tổng bộ của chúng ta Phật A Di Đà là tổng lãnh đạo Là đạo sư của chúng ta à, Chúng ta diễn diễn nương tựa Ngài Không rời xa Ngài Phải có tính à, tâm, nguyện tâm tiên định như vậy Ngoài ra đều buông bỏ hết Không cần nghĩ đến Cũng không cần tìm hiểu đến Nhất tâm chuyên niệm Chúng ta trực tiếp liên lạc với Phật A-di-đà Không cần chạm ở giữa Tâm tâm tương ưng Như vậy mới thành tựu được Điều này quan trọng hơn tất cả tâm đã định dù cảnh giới an vui như thế nào cũng không vướng bận ước ngàn dạng chúng mới có một người một người này chính là bản thân chúng ta Không hỏi hàng đến bất kỳ điều gì Một câu A-di-đà Phật này Hy vọng suốt 24 tiếng đều không gián đoạn à, Nghe kinh, đọc kinh Đọc kinh thì Đọc cuốn kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ à, Không đọc chú giải Kinh bản kinh à, Đọc kinh, nghe kinh niệm phật à, hết thảy việc thế gian tùy duyên à, không phan duyên hơn nữa trong tùy à, duyên phải học diệu dụng của bồ tát diệu dụng là gì không để nó trong lòng là diệu dụng À, để tất cả Pháp thế gian trong lòng là sai Không để trong lòng Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Chỉ có Kim Vô Lượng Thọ à, Như vậy là đúng à, Đôi khi có một người có thể sanh về cõi nước Phật A-di-đà Vì sao vậy? Đều do tâm giải đại Ngạo mạn Chấp trước không kiên cố Quý vị xem đáng sợ biết bao Một cái giải đại Một cái ngạo mạn Giải đại ngạo mạn Mỗi người đều có Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta Thời kỳ mạt Pháp Dùng đạo tràng nhỏ Nhân số không quá 20 người Điều này rất có đạo lý một bảy trăm năm trước Vào thời Đông Tấn Đại sư Huệ Diễn Thành lập niệm Phật đường ở Lô Sơn Đông Lâm niệm Phật đường Nhân số 123 người Cố định Nghĩa là những người này cùng nhau tu tập Không chút tạp loạn Đây là đạo tràng tu hành thật sự một trăm hai mươi ba người đều thành tựu Đều giảng sanh Người giảng sanh sau Thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Những người đồng tu đi trước Đều ở bên cạnh Phật A-di-đà cùng ừ. đến nghinh tiếp điều này thù thắng biết bao à, nhất định không có hoài nghi cho nên không có hoài nghi này rất khó nếu không có nhận thức tương đương đối với kinh giáo Nghi này sẽ không đoạn tận được à, Thật rõ ràng, thật minh bạch Sẽ không còn nữa à, Khi con người đoạn được tâm hoài nghi Công đức của tự tánh Dần hiển lộ ra bên ngoài Trong tự tánh Vốn đầy đủ trí tuệ Trí tuệ bát nhã dần dần hiện ra Không thể không biết điều này Nói cho quý vị biết tổng quy nạp đến sau cùng thành một Đó chính là Nam Mô A Di Đà Phật Nên quý vị biết Phật A Di Đà quả thật không thể nghĩ bạn À, à, nghĩa là Phật A-di-đà Quý vị xem khi quy kết lại Nếu hiểu được ý nghĩa Quý vị sẽ à, tin A-di-đà Phật A dịch thành tiếng Trung là vô Di đà dịch là lượng Phật dịch là giác Dịch thành tiếng Trung Nghĩa là ừ. vô lượng giác Vô lượng vô biên pháp giới Quý vị nên biết Tất cả đều là vô lượng giá Một câu này chính là à, biến pháp giới hư không giới Tất cả pháp không sót một điều nào Là ở trong danh hiệu Nền công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn Quý vị niệm một câu này Tức là đọc được hết tất cả Pháp Mà hết thể chư Phật trong ba đời mười phương Nói ra và tu tập Không thiếu thứ nào À, Cho nên quý vị không cần đi tìm hiểu từng vấn đề dạ, Đi nghe dạ, ngóng từng chuyện Không cần thiết như vậy Tâm hoàn toàn định dạ, vào trong sáu chữ hồng danh này Như vậy sẽ đạt được tất cả một cách viên mãn à, Thiết thực chấp trì câu danh hiệu này những công đức mà ta đạt được là đại viên mạng giống như phật a di đà vậy